ngày con sinh ra đời lòng cha sướng vui tình yêu thương dâng tràn vươn trên khóe mắt tuổi thơ con hồn nhiên với biết bao kỷ niệm bên cha xây mái nhà ấm em cha thương con nhiều thương con nhiều lắm nước mắt con rơi cha thấy lòng mình đau nhói cảm ơn con nhé người con dấu yêu từng ngày mang đến cho cha niềm vui tiếng cười nhìn thấy con thành công vững bước trên đường đời trong tim cha ngập tràn niềm cha muốn ôm con thật lâu cha muốn hôn lên mái đầu con yêu ta sướng vui tình yêu thương dâng tràn vươn trên khóe mắt tuổi thơ con hồn nhiên với biết bao kỷ niệm bên cha xin mãi nhà ấm em cha thương con nhiều thương con nhiều lắm nhưng lúc sai lầm con có biết cha những trận đòn roi khi nước mắt con rơi chân thành công vững bước trên đường đời trong tim cha ngập tràn niềm hạnh phúc cảm ơn con nhé người con dấu yêu rồi thời gian sẽ đưa cha về nơi rất xa cha muốn ôm con thật lâu cha muốn hôn lên mái đầu cha muốn ôm con thật lâu cha muốn hôn lên mái đầu con